cho nhau lời yêu thương hãy cho nhau niềm đam mê cháy bỏng những khao khát tươi sáng với nhau trọn đời những nụ hôn xiêm cho trái tim hồng lên nắng mai tươi đẹp nhân gian có anh luôn gần bên em mãi hát với những con sóng bên bờ cát dài lấp lánh thuyền xa ước mơ trong cơn bão tố về đây cùng yêu thương cho nhân gian lời ca luôn ngọt ngào tình anh dành trao em bao la như bầu trời xanh xanh thắm nguyện chung nhịp con tim như đôi chim vỗ cánh bay tuyệt vời yêu thương hãy cho nhau niềm đam mê cháy bỏng những khó khát được sống với nhau trọn đời những nụ hôn sưởi ấm cho trái tim hồng lên nắng mai tươi đẹp nhân gian có anh luôn gần bên em mãi hát với những cơn sóng bên bờ cát dài lấp lánh thuyền xa ước mơ về đây cùng bên xa dù trong cơn bão tố về đây cùng yêu thương cho nhân gian lời ca luôn ngọt ngào tình anh dành trao em bao la như bầu trời xanh xanh thắm nguyện chung nhịp con tim như đôi chim vỗ cánh bay tuyệt vời như không còn đây sẽ chung đường có anh và em mãi về đây cùng bên nhau không chia xa dù trong cơn bão tố về đây cùng yêu thương cho nhân gian lời ca luôn ngọt ngào tình anh dành trao em bao la như bầu trời xanh xanh thẳm bên chung nhịp con tim như đôi chim hót cánh bay tuyệt vời về đây cùng bên nhau không chia xa dù trong cơn bão tố về đây cùng yêu thương cho nhân gian lời ca luôn ngọt ngào tình anh dành trao em bao la như bầu trời xanh xanh thẳm nơi chim vỗ cánh bay tuyệt vời như nơi chim vỗ cánh bay tuyệt vời